à này sang em Đâm bạn đây Đấy. Đấy. Um, lên <laughs> lên đấy đấy lên một mình này thập mươi thập mười thập này thập một thập một thập một thập một lên rồi vì nữa vì vì đây là để hòn nghe vậy nè anh em đấy Để vậy Để vậy nữa, để vậy Chuyện đó Thôi rồi à, Thật thật thật Ừ. <laughs> quê à?